Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ. Hôm nay là những ngày đầu tháng 11 năm 2020 thì như thường lệ em Tuyền sẽ gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh và chương trình khuyến mại của chiếc xe Outlander 2020 tới quý anh chị. Thì ờ, tháng 11 này, chiếc xe Outlander của bên em đang có giá rất là tốt. Đó là ờ, nhà máy sẽ tặng quý anh chị là 50% thuế trước bạ. Đó. Thì chiếc xe này đã là phiên bản lắp ráp nên là được nhà nước đã hỗ trợ 50% thuế trước bạ rồi đến thời điểm tháng 11 này lại được cộng thêm 50% thuế trước bạ từ nhà máy nữa thì tính ra thuế trước bạ của chiếc xe Outlander tháng 11 này là bằng không đồng thì ờ, để mà tính ra tiền mặt thì chiếc xe Outlander với bản 2.0 Premium đằng sau đây thì nhà máy sẽ hỗ trợ quý chị trừ vào tiền mặt ờ, tiền thuế sẽ là 47 triệu tiền thuế thì tính ra giá xe của nó đang là 903 triệu và nếu mà quý chị mà ở Hà Nội thì giá làm bánh của nó là 985 triệu còn ở các tỉnh thì sao Giá lăn bánh của nó chỉ còn là 959 triệu thôi Cái giá này đã bao gồm tất cả các chi phí đăng ký đăng kiểm Thuế trước bạ rồi quý anh chị nhé Thì quý anh chị ờ, đây là cái giá thực tế để quý anh chị ờ, nắm được Ngoài ra khi anh chị nếu mà ủng hộ âm tuyển và đang có kế hoạch mua chiếc xe Outlander 2020 phiên bản 2.0 ờ, Premium này thì vui lòng liên hệ với em Tuyền để được có cái chính sách hỗ trợ tốt nhất tới quý chị về giá bán và các chương trình ưu đãi của đại lý bên em thì anh chị hãy ờ, gọi theo số hotline em để trong video này quý anh chị nhé Đó. thì em cũng giới thiệu qua một chút tới quý anh chị về chiếc xe Leader Premium bản 2.0 này thì ờ, như phần đầu xe quý anh chị thấy thiết kế mới rồi như đặc biệt là coi đặc điểm là hệ thống chiếu sáng của nó là full nét rồi hệ thống đèn pha này là tự động cao thấp đèn pha tự động bật tắt đèn pha thì ờ, giúp cho quý anh chị nếu mà khi đi trời tối đấy thì nhiều người quên không bật đèn thì chiếc xe này sẽ tự bật, bật đèn cho quý anh chị và quý anh chị đi đối diện với người người đối diện ở, ở, ở trên đường ấy để tự động là hạ uh, đèn xuống xuống pha cốt đấy để chống chói cho người đối diện Đấy, rất an toàn xe được uh, tích hợp uh, cam 360 độ rồi quý anh chị nhé uh, với chiếc xe này thì nó cũng có một cái hệ thống an toàn rất là tốt đó là hệ thống uh, cảnh báo điểm mù cảnh báo phương tiện cất ngang cảnh báo ờ, hỗ trợ quý anh chị chuyển làm thì nó sẽ được uh, cảnh báo ở trên chiếc gương chiếu hậu này thì bằng uh, hệ thống cái đèn nhỏ vàng nhỏ ở phần gương chiếu hậu này và cảnh báo bằng tiếng âm thanh khi mà có phương tiện cắt ngang hoặc là điểm mù uh, đối với lại góc nhìn của xe thì nó sẽ cảnh báo quý anh chị bằng âm thanh để quý anh chị nắm được ừ. hệ thống tất cả các kính cửa này đều là tự động một chạm đối với người lái và phần kính đằng sau này nó là tối mỏng đấy là cái thiết kế của năm 2020 à, và chiếc xe Outlander 2.0 bản Crea này thì cũng là rất là tiết kiệm đây là dòng máy xăng một cầu của anh chị nhé à, nếu quý anh chị mà đi đường trường thì ra um, cái mức tiêu thụ của nó chỉ ở 5 lít 8 thôi và đường hỗn hợp của nó là 7,25 lít còn lại ờ, đường đô thị nó tiêu tốn là 9,5 lít đây là cái mức nhiên liệu tiêu thụ thực tế ờ, của người dùng anh chị nhé xe này, phía đằng sau xe được ờ, trang bị là bốn cảm biến này nó sẽ tích hợp không chỉ là ừ, cảm biến ờ, lùi mà nó còn cảnh báo tích hợp nó hỗ trợ cho quý anh chị là cảnh báo phương tiện rất ngang và hỗ trợ quý anh chị chuyển làn xe này ờ, được trang bị là cốp chỉnh điện rồi quý anh chị nhé đó và bên trong xe thì quý anh chị sẽ thấy là có một cái tính năng nâng cấp bản 2.0 Premium này đó là phanh tay điện tử rồi chứ còn không phải là phanh cơ khí như trước nữa thì chức ờ, chức năng là phanh tay điện tử auto hold này thì rất tiện lợi khi quý anh chị nhất là khi mà ở ờ, đỗ ở đèn xanh đèn đỏ ấy, nó tự động phanh cho quý anh chị không cần phải là về số và phanh kéo phanh tay nữa đó, rất tiện lợi đó là những cái điểm mà đáng chú ý nhất của chiếc xe 2.0 Premium này Ngoài ra thì chiếc xe này cũng có một chút nữa là em quên chưa giới thiệu đó là ghế chỉnh điện 10 hướng quý anh chị nhé rất tiện lợi có tựa lưng này nó sẽ phồng lên để đỡ phần lưng quý anh chị khi mà đi xa đỡ mỏi lưng còn nếu mà quý anh chị mà um, không cần nhiều về option của xe lắm thì chiếc xe Outlander 2.0 bản tiêu chuẩn sẽ là một lựa chọn phù hợp với quý anh chị giá của nó cũng đang được hỗ trợ từ nhà máy là 50% thuế trước bạ và 50% thuế của nhà nước. Giá xe là 825 triệu và 50% thuế trước bạ của nhà nhà máy bên em ấy, thì trừ trực tiếp vào giá tương đương với 41 triệu. Thì tính ra là giá của nó chỉ còn là 784 triệu là giá của chiếc xe Outlander 2.0 bản tiêu chuẩn. Đó. Thì ờ, về form dáng, kiểu dáng thì nó không khác gì với lại chiếc xe Outlander 2.0 bản cao cấp này hay 2.4 cả và giá lăn bánh của nó thì chỉ còn là 829 triệu đối với quý anh chị ở tỉnh thôi còn quý anh chị mà ở Hà Nội thì nó rơi tầm khoảng 855 à, triệu là lăn bánh xong xuôi hết đó quý anh chị ạ và mức giá cạnh tranh nhất và nhiều ưu đãi nhất thì khi à, quý anh chị gọi điện trực tiếp tới em Tuyền anh chị nhé hoặc là add Zalo theo số điện thoại em để trong video này để quý anh chị à, trao đổi trực tiếp với em em sẽ có một cái mức giá vô cùng ưu đãi cho quý anh chị đó và sau đây em sẽ um, gửi tới quý anh chị bảng chi tiết năn bánh giá xe Outlander tháng 11 phần tiếp theo đây để quý anh chị uh, tham khảo quý anh chị nhé Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và chúc quý anh chị là có những giây phút vui vẻ bên gia đình.